đầu đi vào bài ngày hôm nay nhé và phần đầu tiên chính là phần một lớn phần một lớn lý thuyết với phần một lớn bắt đầu chúng ta đi vào phần một nhỏ vector vận tốc trong chuyển động cong chúng ta nhìn trên đây thầy có một cái cánh quạt mô tả chuyển động của một cánh quạt thầy chấm một điểm ở đây chấm một điểm ở đây và chúng ta hãy nhìn hiện tượng xảy ra trong cái thí nghiệm này nhé ta cùng nhìn này khi cánh quạt quay thì điều gì xảy ra bắt đầu cái điểm này tạo lên một cái cung tròn đó tạo lên một cái cung tròn ta nhìn thấy chưa thế làm lại nhé các bạn nhìn này đó khi nó chuyển động tạo lên một cái cung tròn đấy tạo lên một cái cung tròn lúc này ta kết luận là gì ạ ta có một kết luận đó là chuyển động tròn chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn đây ạ cái chấm điểm trắng của ta khi nó đi theo một quỹ đạo là một đường tròn người ta gọi đó là chuyển động tròn và ta xét một cái cung nhỏ nào đó cung nhỏ nào đó tôi gọi là chuyển động cong chuyển động cong đi trên một cung thôi nhé nhớ chúng ta xét trên một cung thôi thì điều gì sẽ xảy ra chúng ta đi vào vùng này của chúng ta nhé đây thầy có một cung tròn như thế này ạ thầy có một cung tròn như thế này đúng không thầy có một cung tròn như thế này ban đầu thầy có một điểm mở điểm mở tại thời điểm t sau một khoảng thời gian delta t sau một khoảng thời gian delta t thì điểm mở tới điểm mở phải lúc đó lúc đó điểm M' phải đang ở thời điểm T cộng delta T. Được chưa các em? Nhớ nhé, ban đầu ở thời điểm T có điểm M trên quỹ đạo cong của ta. Sau khoảng gian delta T thì di chuyển tới điểm M phẩy. Được chưa? Lúc này ta có vectơ M M phẩy. vectơ vận tốc tại điểm M. vectơ vận tốc tại điểm M có phương như thế này. V và thầy gọi cung M M phẩy chính là delta S. Và ta luôn có vectơ trung bình thì bằng vectơ vectơ trung bình thì bằng vectơ m m phẩy chia delta t. Ở ngay bài đầu thì đã nói đến cái này rồi nhá. Vectơ vectơ trung bình bằng vectơ độ rời. Vectơ độ rời m m phẩy chia cho khoảng thời gian. Được chưa? Thế thì trong cái tình huống thằng delta t rất nhỏ. Trong cái tình huống delta t rất nhỏ, có nghĩa là m với m phẩy rất gần nhau. Lúc đó cái vectơ độ rời m m phẩy chính bằng chính bằng delta S này của thầy luôn. Lúc đó khi delta s nhỏ thầy sẽ có kết quả đó là gì? Đó là vận tốc trung bình sẽ bằng delta S trên delta T. Được, được chưa các em? Cái này rất dễ nhé. Ban đầu ta luôn khẳng định một điều đó là vector vận tốc trung bình thì bằng vector độ rời chia cho khoảng thời gian thực hiện độ rời đó. Nhưng bây giờ thầy xét trong một khoảng thời gian delta t rất nhỏ. Lúc đó vận tốc sẽ được tính bằng delta s trên delta t vì m với m phẩy là rất gần nhau. Được chưa Lúc này ta phải nhớ thầy